thì uh, chúng ta có một cái uh, bài giảng mà theo cái yêu cầu của nhiều người nhiều lắm cho tới bữa nay chúng tôi còn còn ờ, ở trong kho chúng tôi còn là khoảng 4 năm đề tài mà bà con đề uh, yêu cầu thì sáng nay um, đề tài sáng nay nó có tôi cho rằng nó là một có một cái nội dung thiết thanh à, cấp thiết à, gần gũi bà con đó là uh, do cái tình hình dịch bệnh ấy bà con mình uh, hạn chế đi lại à, và sinh hoạt ăn uống ờ, tùy thuộc theo cái khả năng à, mà mình có được và chính từ chỗ này rất có thể là nhiều cái bệnh ờ, do ăn uống sinh hoạt ờ, nó lại nảy sinh đây ví dụ như hai ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt đọc nhiều về cái bệnh sỏi thận đặc biệt bởi vì uh, năm vào tháng 5 năm 16 chúng tôi đã bỏ một lần và bây giờ nó đã đang hình thành nó đang hình thành trở lại nghe đau thì ra thì đi ultrasound thì bác sĩ họ cho biết là nó đang hình thành à, à, chưa chưa uống nước thì uống nước nhiều thì nó hết thôi nhưng mà trong thì trong lúc mà đọc nhiều về các tài liệu của nước ngoài lẫn tài liệu trong nước chúng tôi nhận ra một chuyện buồn cười mình buồn nhiều hơn cười đó là có những tài liệu họ khuyên mình là nên tránh cái này tránh cái kia thì một tài liệu khác nó kêu mình nên ăn nên uống những thứ mà bên kia kêu tránh à, các bạn thấy mệt mỏi không thì trong room này mình thấy toàn là bác sĩ dược sĩ không à thì cái phần đó là phần để cho các vị uh, đoán nhưng các vị cứ vào trong Google các vị đánh cái chữ là sỏi thận nên ăn gì uống gì á à, thì các vị thấy khiếp lắm chẳng hạn như cái cranberry trái cranberry, cranberry thì có ờ, người thì họ khuyên là nên uống cái nước ép từ từ cái trái như đó để mà giúp cho tan sỏi thành có người thì họ nói là không có nên bởi vì nó sẽ kích thích phát triển cái viên sỏi à, cho nên tại sao mà tôi đem cái đề tài ra tôi nói ở đây tôi muốn nói một chuyện thế này bây giờ các lớp học online từ sau cái mùa ờ, từ trước ờ, từ sau cái mùa covid mọc đầy lên hết bây giờ trường lớp thầy bà tràn lan thì à, có những người quen của tôi họ hỏi tôi nên học lớp này lớp kia hay không thì tôi, tôi có cái có ý thế này tất cả các lớp giáo lý nếu mà điều kiện cho phép thì mình nên à, tham dự à, chỉ có tốt chứ không có gì xấu hết nhưng mà mình đi tìm đạo trong cái tâm thế của một người bệnh mà đi, đi mà đọc sách là đọc cả cái y thư y, y liệu nha nhớ cái đó có nghĩa là sao đã bị bệnh thì phải đọc sách ngoài cái chuyện đi gặp ờ, thiền sư tức là gặp bác sĩ ra đó chúng ta phải về đọc thêm đọc thêm ờ, kinh điển tức là tôi gọi là y thư đó y thư y liệu không? từ đó có những cái phát đồ nó, nó hợp lý đối với mình Đấy. thì uh, chúng ta ở đây chúng ta có một số bài kinh có một số bài kinh để chúng ta lấy lá làm nền nha tôi xin thưa một chuyện nữa tất cả thầy bà đều phải dựa kinh điển hết nha chứ còn ý kiến riêng tư của mình thì nó nằm ở diện tham khảo cho vui thôi ừ. thì chúng ta đây chúng ta có hai bài kinh một bài kinh gọi là kinh bát đoán Phật pháp của bài Gautami ờ, trong ờ, tăng chi trong cái phần tám pháp rồi cái bài kinh thứ hai cũng nằm ở cái địa chỉ đó có nghĩa là cũng tăng chi bộ phần tám pháp à, đó là cái bài kinh là tiếng Bali gọi là tê kích sát xuất tác ngày Minh Châu ngày dịch là kinh y thuật tiếng Bali gọi là tê kích sát xuất tác nha t kiểm tra số 8 thì à, ở bài kinh à, thứ nhất á, là bài kinh bài Gautami bạn đoán Phật pháp thì bà vào hỏi Phật bạch Thế Tôn à, chúng con dựa vào đâu để có thể tin được đó là lời Phật dạy này thì Phật dạy rằng á, là cái pháp môn nào mà càng tu tập ấy, mà nó dẫn đến cái sự ly tham thiểu dục buông bỏ à, thì đó là Phật pháp cái pháp môn đường lối nào càng đi theo mình càng thích sống độc cư một mình không có thích quần tụ đám đông Đấy. cái pháp môn nào mà mình càng đi theo mình càng trở thành cái người dễ nuôi chứ phải dễ vui nha dễ nuôi có nghĩa là cái nhu cầu ừ, sinh hoạt nhu cầu vật chất ngày một đơn giản hơn thì đó chính là Phật pháp càng tu càng buông bỏ càng tu càng dễ nuôi càng tu càng thích sống một mình càng tu càng trở nên tinh tấn hơn thì đây là những cái tiêu chí những cái đặc điểm những cái nét đặc thù của cái gọi là lời Phật nên còn cái gì mà cái đường lối nào pháp môn nào mà nó đi ngược lại những cái tinh thần ấy thì cái đó không phải là lời Phật nhớ nha càng theo thì càng an lạc càng theo càng dễ nuôi càng theo càng tinh tấn càng theo càng thiểu dục ly tham càng buông bỏ thì buông đây nó gồm có cái gì buông đây nó gồm có hai tôi nói hoài cái này trong à, trong chú giải nói nha chứ phải tôi nói trong chú giải nói. buông này buông bỏ ly tham nó có hai một là là ly tham trong hiện hữu hai là ly tham trong hưởng thụ à, có chỗ nói gọn như vậy còn có chỗ nói ba có nghĩa là ly tham đây có nghĩa là lìa bỏ ba cái ý niệm à, hưởng thụ ý niệm thích hiện hữu và ý niệm thích sở hữu à, còn có chỗ chỉ nói gọn thôi đi tham trong hiện hữu và đi tham trong hưởng thụ thôi nhưng mà mình cũng hiểu ngầm để có hưởng thụ thì nó nảy ra ý niệm sở hữu nha thì à, đi tham đây là gì nãy tôi vừa nói đó bây giờ các vị còn trẻ các vị còn khỏe các vị cái đầu óc còn tỉnh táo minh mẫn bén nhạy mình còn thích lý luận mình còn có một tí thơ một tí nghệ sĩ tính trong người mình thích những cái triết lý xa vời lãng đảng mơ màng mộng mị nha nhưng mà sẽ có một ngày mà mình nhận được cái kết quả xét nghiệm của bác sĩ cho mình biết là mình sẽ không còn bao lâu hoặc là mình phải uh, chịu nhiều đau đớn trong thời gian sắp tới trong trị liệu thì lúc đó mình mới thấy ra một điều thì ra những gì mình học và những gì mình hành á nó phải là những gì thật sự cần thiết nha chứ chúng ta không thể nào giờ này mà còn ngồi đó mà triết lý rồi thơ thẩn rồi, lúc đó xài mới được nha xài mới được sẽ mới được uhm, thì uh, theo cái tinh thần của bài kinh uh, bài kinh uh, ờ, Gautami đó à, thì um, ở đây Đức Phật ngài xác nhận là cái điều người xác định người khẳng định là cái pháp môn đường lối nào mà mình càng tu tập mình càng có khả năng buông bỏ buông bỏ đối với hiện hữu và buông rõ bỏ đối với, về với hưởng thụ là sao buông bỏ đối với hiện hữu có nghĩa là luôn luôn ý thức được rằng cái tấm thân này nó là khổ dù muốn dù không mình phải cứ mang nó nó đẹp nó xấu nó trẻ nó già nó khỏe nó đau nó như thế nào đi nữa thì nó là cái gánh nặng tùy từ cái thân này mà nó nảy ra bao nhiêu cái khổ nạn nhân gian yeah. thấy như vậy và ngài cho mình nhiều cái đề mục lắm đề mục về bất tỉnh thấy thân này từ trên đầu xuống tới gót chân là, là một cái túi đồ dơ do ràng rịch rồi che chắn rồi bao biện thì thì thấy nó kín đáo rồi ngoài thì tô phết ờ, sơn vẽ cho ngó cho nó được được một chút chứ còn ở trong thì nó, nó, nó ba ngày mà không vệ sinh thì qua hậu cũng bông cũng bốc mùi nha ừ. rồi uh, đó là mình phải thấy được những cái hiện hữu này nó là cổ đây đây tôi đang nói thân nhân loại đó còn mà thân chư thiên thì khó thấy ờ, nhưng mà ít ra thì nếu một vị trời mà có trí tuệ thì vị cũng thấy rằng ừ, Ừ, sau khi mà lìa bỏ cái thân xương thối của chư thiên rồi đó thì cái đường luân hồi của phàm phu là bất định là bất trắc là bấp bênh nha một vị trời có trí thấy như vậy cũng không có đắm à, đuối hưởng thụ cái thiên lạc cái khoái lạc của thiên giới nữa ừ. còn cõi người mình thì dễ thấy lắm sướng lắm thì cũng không quá trăm à, mà thêm nữa là Tết thèm 70 thì coi như là không còn muốn ăn uống đi đứng sở hữu không còn gì để hưởng thụ thích thú đam mê nữa rồi nha đó là lìa bỏ cái ý niệm sở hữu rồi cái thứ hai ở ờ, ý niệm ờ, hiện hữu rồi cái hai là ý niệm hưởng thụ có nghĩa là sẽ có một ngày mình nhận ra rằng cái mình gọi là khoái lạc cái hưởng thụ nó chỉ là ừ, cái sự thỏa mãn những cái nhu cầu ờ, dễ dĩ vậy thôi những người có nhiều nhu cầu à, thì ừ, phải cần đến nhiều cái ừ, khả năng ừ, thỏa mãn nhu cầu mà để có được những khả năng đó chúng ta phải đi cài bừa cuốn sới cực lắm nha. phải đi cài để có thể thỏa mãn những nhu cầu làm đẹp nhu cầu về sức khỏe nhu cầu tiền bạc nhu cầu ăn xài nhu cầu giao tiếp nhu cầu đi lại nhu cầu thông tin nhiều nhu cầu lắm quý vị nha cho nên là thấy về cái ngán người tu ngán và tôi nhắc lại một lần nữa thì những cái đề mục mà Đức Phật cho mình đó, ví dụ như đề mục niệm về bất tỉnh đề mục niệm về sự chết đề mục niệm về các cái hình thức tử thi sát người đó ừ. thì uh, tôi giảng bài kinh này thì tôi vẫn nhắc là bọn đoạn, một đoạn kinh không phải lời của tôi mà là lời Phật để các tỳ kheo pháp ta thuyết giảng cho người thấy chứ không phải là cho người không thấy cho người hiểu chứ không phải là cho người không hiểu giảng cho người có mắt chứ không phải là giảng cho người mù không thì ở đây ừ, hên xui không? thì thì nói cộng ai thôi thì nếu ai đó có duyên lành giải thoát ở làm mặt thì ừ, làm được bao nhiêu thì làm ờ, tôi nhấn mạnh lên điểm này đó là nếu mình có ba la mật thì mình ngay từ bây giờ ở lứa tuổi nào không quan trọng mà ngay từ bây giờ kể từ bây giờ và ngay tại đây chúng ta phải thấy rằng mình phải có khả năng à, đón nhận cái chết à, một cách thanh thản thì tôi cho rằng đó là cái dấu chỉ à, tích cực cho biết bà con đã tu đúng đó, tôi nói lòng vòng để tôi chốt lại cái câu mà tôi đặc biệt chú ý trong bài giảng hôm nay tu như thế nào đó mà chúng ta có thể dễ dàng vì bỏ thân này trong cái sự thanh thản cái bị chết trong cơn hôn hôn mê tôi không ý kiến đã nó mê biết gì nữa nhưng mà nếu mà trong tỉnh táo không thì bà con có thể dễ dàng à, lìa bỏ cái sở hữu dễ dàng lìa bỏ sự hiện hữu yeah. Dạ, hai cái đó quan trọng lắm yeah. Dạ, chẳng hạn như đề một uh, ờ, hơi thở à, mình thấy nó vậy chứ nó sâu lắm một người tụ tập đề một hơi thở lâu ngày yeah. lâu ngày nó quen nó, nó quen rồi đó nó thành nếp rồi đó thì họ sẽ nhận ra một điều mà cái người học lý thuyết không có hiểu lời Phật đặc biệt lắm lời Phật đó là chỉ có thể được chứng nghiệm qua cái người thực hành chứ còn về mặt lý thuyết rất là khó hình dung đó là người tu tập hơi thở mà đúng tôi đúng nha tôi đúng tôi lâu ngày thì đúng là sao là buổi đầu là mình chỉ biết thở ra biết thở ra thở dài vào biết thở vào lâu ngày mình sẽ đi thêm những bước nữa đó là kết hợp cái hơi thở là thân quán mình kết hợp với thọ quán với tâm quán pháp quán buổi đầu thì chỉ có hơi thở ra thôi hơi thở vào thôi biết thở ra biết ra và biết vào ra dài biết ra dài thở vào dài biết vào dài sau đó mình biết thêm à, mình biết rõ mình đang thở ra với cái cảm xúc gì với cái tâm trạng gì nhá không đó đã được từng bước và nếu mà cái tiến trình cái hành trình này mà nó được kéo dài nó được duy trì à, đến một lúc à, bà con nhận một điều rất là thú vị đó là cái chết nó đến với mình mình thấy nó rất là bình thường là bởi vì thứ nhất mình thấy rằng mình đã chết trong từng phút cứ hơi thở ra nó là một đời sống mà hơi thở vào nó là một đời sống khác tâm sinh lý của mình nó, trong lúc thở ra nó khác với lúc thở vào mà tại vì các vị không có tin gì đó không mà khoa học cũng chứng minh cho mình cái cái cái sự mà thay đổi của của cơ thể mình đó, nó diễn ra nhanh lắm nha trong mỗi một giây như vậy có bao nhiêu cái chemical reaction bao nhiêu cái phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể của mình đó, nhiều lắm quý vị nha cho nên là khoan nói đến cái đề mục là tử thi hài cốt chỉ riêng cái đề mục hơi thở thôi nếu mà tu đúng á, thì mình sẽ thấy rằng mình chết trong đường dây dạ, chết trong từng giây rồi hoặc là chết trong từng phút chết trong từng giờ cái đó nó có lợi lắm là bởi vì ờ, mình sẽ đạt đến cái mức độ mà gọi là buông bỏ toàn diện toàn triệt rốt ráo không? thì tu đúng là tôi vậy đó càng tu cái khả năng buông bỏ nó càng tốt và tôi nhắc lại lần nữa cái gì rồi cũng sẽ bỏ lại hết đây là cái câu mà mình bắt buộc phải nhớ khi mà nghe bài giảng này nha <clears throat> và cái bài giảng bài kinh thứ hai mà tôi muốn ý cứ cho cái bài giảng sáng nay đó là bài kinh thuốc sổ à, bài kinh thuốc sổ uh, dịch thoát à. còn bài còn bài dịch trong tiếng Bali là bài kinh y thuật tê kích chat tức là bài kinh trị liệu á à, gọi là treatment á treatment á là Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo ở ngoài thế gian ấy, thì các thầy thuốc ờ, đôi khi phải dự sử dụng các loại thuốc sổ để tống ra khỏi cơ thể bệnh nhân những thứ mà độc hại không những thứ mà gây khó chịu đau đớn thì ở cũng ở đây cũng vậy ở đây trong cái giải pháp của như lai như lai cũng có một loại thuốc sổ gọi là thuốc sổ của thánh nhân với loại thuốc sổ này á à, nó giúp cho gọi là một người ờ, có thể được an lạc hơn và được giải thoát không còn sinh tử nữa Đấy. Ờ, và người nói cái thuốc ở thế gian có lúc thành công có lúc hữu hiệu có lúc vô hiệu không nhưng mà cái thuốc sổ của của thánh nhân nếu mà uống vào đúng thì người nói chỉ có hữu hiệu chứ không bao giờ là vô hiệu nha thuốc sổ ở đây của thánh nhân là gì à, lắng nghe chỗ này để các vị kheo khi mà có chánh kiến thì tà kiến bị sổ ra có tà tư duy có chánh tư duy thì tà tư duy nó bị sổ ra à, cứ như vậy mà hãy có bác chánh đạo thì bác tà đạo nó được sổ ra mình học cái gì đi nữa mình cũng phải nhắm đến một lý tưởng đó là học cái gì mà có thể đưa nó vào hành trì được nha chứ còn học để thỏa mãn cái lý cái, cái gọi là sở thích lý luận thỏa mãn tri thức thì cái đó sẽ được học bất cứ học cái gì à, cũng phải nhắm đến cái chuyện là học Phật pháp á, phải là cái học này có thể đưa vào hành trì được đó là một cái thứ hai hành cái gì cũng phải nhắm đến một điều đó là cái, cái hành trì này nè có thể dẫn đến kết quả giải thoát hay không nhớ nha tôi nhắc lại học giáo lý cái gì đi nữa cũng phải để ý cái mình đang học này nè để có hỗ trợ cho hành trì hay không đó. học là để có được nhận thức đúng không thì học là để bổ sung nhận thức để điều chỉnh nhận thức mà mà nhận thức nó là cái điều kiện nó là phương tiện cho cái hành trì à, nhớ cái đó học cái gì cũng phải nhớ là học này có đưa vào hành trì được hay không và hành trì gì đi nữa phải hiểu rằng cái hành trì này nó dẫn về đâu và cái cứu cánh rốt ráo nhất của hành trì là gì nhắc một bài kinh khác đó là bài kinh biển cả ở trong thân chi bộ để Phật dạy rằng là như đại dương chỉ có một vị mặn thì cái giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị giải thoát. Nghe cho nên mình học cái gì mình phải tự xét cái, cái, cái ông thầy đó cuốn sách đó rồi những điều họ nói có thể đưa vào ứng dụng ở trong hành trì được hay không đó là bước một bước hai cái con đường hành trì nó dẫn về đâu nếu nó dẫn đến cái lý tưởng giải thoát thì được còn nếu mà nó chỉ bàn cho vui dắt mình đi lòng vòng lòng vòng lòng vòng đó thì nãy tôi đã nói rồi học cái gì cũng cần biết tu cái gì cũng cần biết nhưng mà mình trở thành cái người dễ dàng buông bỏ cái sở hữu buông bỏ cái sự hiện hữu dễ dàng đó à, thì cái đó là tu đúc thì tôi nhắc lại lần nữa anh học cái gì mà anh có thể đem nó vào ứng dụng ở trong hành trì được và hành trì đó hành trì sao đó mà cái khả năng giải thoát anh ấy được tốt hơn giải thoát đây là cái gì một lệnh chứng thánh cái đó tôi không yên không có bàn nữa rồi nhưng mà cái chuyện gần đó là giải thoát đây có nghĩa là anh đối với cái thân này nè đối với sự hiện hữu của anh đó anh nới cái vòng ôm lại anh nới cái bàn tay gọi là nắm chặt lại mà nới bằng cách nào nãy tôi nói rồi đó đối với cái chết thanh thản đó là giải thoát giải thoát trước mắt còn cái chuyện mà chấm dứt phiền não thành thánh nhân niết bàn xa quá mà cái chuyện trước mắt là tu cái gì học cái gì không mà đứng trước cái chết chỉ thấy rằng là duyên đủ rồi bây giờ nó rã chỉ nghĩ như vậy thôi thường trực nhớ rằng đây là cái xác chưa có chôn thôi đây là một bộ xương mà chưa có rã hết thịt thôi nhớ cái là phải liên tục thấy như vậy ừ. và tôi nhắc lại lần nữa bà con có quyền nghĩ về tôi ra sao chuyện đó không quan trọng nhưng trong bài giảng đây tôi phải nói một điều à, đó là học cái gì tu cái gì tâm niệm cái gì suy tưởng cái gì để mà cầm cái phiếu xét nghiệm trên tay á lòng có thể thanh thản đó là tù đúng nha tù đúng còn người ta ra sao là chỉ có người ta nhưng mà tôi báo trước một chuyện các vị có nghe bất kỳ á, dân bất kỳ nó nói cái chữ vải ra quỳnh không cái vải ra quỳnh á à, thì miền, miền nam nó kêu là té té nước đó à, cái nó có đó. cầm cái phiếu nó xét nghiệm cái kết quả xét nghiệm lên đó là nó vải ra quần chứ không phải không thì lúc đó bà con mới nhớ lại cái lời tôi sáng này tu tập cái gì ngay bây giờ ngay bây giờ phải thu xếp để mà gọi là tu tập không hơi thở tu đã tìm tu tập đề mục bất tịnh từ đề mục tử thi hại cốt xương trắng nhiễm cần biết à, thì bắt buộc là phải có một đề mục để mà buông dần buông dần bởi vì nhớ thế này mình có thương thích cái thân này tài sản này tình cảm này ừ, uy tín chức vụ này cách mấy thì chắc chắn sẽ có ngày mình bỏ mình đi khi mà ta không thể thay đổi được cái thực tế đó thì ta đành phải thay đổi cách nhìn của mình cho bớt khổ nha tôi nhắc lại khi mà ta biết mình không tránh được mình không có thay đổi được cái tình hình thì đành phải thay đổi cái cách nhìn của mình thôi thân này trước sau cũng phải ừ, nằm xuống cũng phải sình trương chảy nước dồi bỏ sớm muộn gì cũng bị đem đi đốt đi thiêu chuyện đó mình tránh có được mà bây giờ hôm nay bây giờ mình cuốn quýt mình, mình hoảng loạn hay sao thì chỉ còn có một cách là mình đổi cách nhìn và tôi thấm thiết được một chuyện đó là trên đời này à, có rất nhiều rất không phải rất nhiều mà là hầu hết chuyện mà mình không nghĩ tới nó thì nó không có tồn tại tôi nhớ chỉ trừ ra có bốn chuyện thôi đó là nợ nần pháp luật bệnh hoạn và thù oán bốn cái này thì mình quên nó vẫn có không chứ còn ngoài bốn cái này ra đó thì tất cả những cái khác đó, mình không nghĩ tới nó thì nó không có nhớ nha mình không nghĩ tới nó thì nó không có chứ trừ ra bốn cái đó thôi một là cái mối thù của ai đó đối với mình không? hai là vấn đề pháp luật ba là bệnh hoạn và bốn là nợ nặng trừ bốn này ra thì À, mà tôi tin trong room này thì à, cái vụ bệnh hoạn thì tôi không biết à, ba cái kia thì tôi nghĩ chúng quý vị quý vị cũng có à, thì trừ ra bốn cái này đó thì cái gì trên nền này nó là do mình nghĩ nó mới có ví dụ như mình sợ chết sớm muộn gì mình cũng chết nhưng mà tại tôi cứ nhớ chuyện này nè tại sao mấy ông hồi giáo tà kiến manh động mà họ lại dám ôm bơm tự sát vấn đề là cái nghĩ của họ cái nhìn của họ về cái chết tôi không có kêu quý vị hãy suy nghĩ như mấy ông ngồi giáo cực đoan để rồi các vị tự sát tôi có xuống nha nhưng mà tôi chỉ gợi ý thôi, nếu các vị có huệ căn các vị hiểu tôi nói cái gì cái chết nó có đáng sợ hay không và sẽ có kẻ dám can đảm tìm đến cái chết như vậy thì cái vấn đề ở đây là do cách nhìn của mình thôi nha thì thay vì mình tự sát theo cái kiểu mà của mấy ông hồi giáo không thì thôi thì ngay từ bây giờ mình phải mình nên tự sát bằng một cách hiền thánh tự sát này có nghĩa là mình hủy đi cái ý niệm tôi là hủy đi ý niệm của tôi đó là một kiểu tự sát mình triết tự sát đây không có nghĩa là tự mình làm cho mình mất thở nín thở không phải mà tự sát đây có nghĩa là ngay từ bây giờ mình phải coi mình là một cái xác chết chưa có chôn tôi cho rằng đây là một chuyện rất rất là quan trọng à, rất là quan trọng phải chết ngay từ bây giờ à, và phải nói như thế này có một câu chuyện rất là rùi bu à, mà tự nhiên nói thế này nó nhớ à. à, và thấy nó cũng ừ, cần thiết biết đâu có một vài người trong lớp này cũng nó lại giúp cho họ được nha có một câu chuyện chuyện ngắn tôi đọc tôi quên mất không biết ở đâu của ai tôi không nhớ mà chỉ, chỉ xác định là một câu chuyện ngắn của người khác phải là của tôi not mine nha yeah một câu chuyện uh, chuyện ngắn được viết vào thời này nhưng mà nó mang cái hơi hướng phản phất cổ phong nửa giả sử nửa quyền thoại nửa cổ tích hơn một phần cổ tích một phần giả sử một phần quyền thoại một phần mông lung chỉ có một góc nhỏ là là nó mang tính thời sự thôi đó là ở một cái ngôi làng không có tên nằm giữa một vùng một bên là sông nước một bên là núi cao ngàn trường không? thì ở đó người ta có một cái truyền thuyết là bên trong vượt qua cái quãng cái, cái, cái, cái, cái quãng nước rộng mà mù mịt sương mờ đó, đó ở trong đó là trụ xứ của các bậc hiền giả trong đó đẹp như là đào nguyên bồng lai vậy đó không? mà ở trong đó có những ông tiên sống nghìn tuổi và những bậc hiền giả biết hết chuyện thế gian trong đó người ta không có biết âu lo không biết đói lạnh không biết bệnh hoạn không biết oán thù không biết ghen tuông không bị sợ hãi này nhưng mà đường vào đó thì nhiêu khê lắm à, nhiêu khê lắm thì uh, trong cái làng này có một ông thầy đồ ông đọc sách nhiều lắm ông đọc rất là nhiều tài liệu để tìm hiểu về cái cái cái cái cõi bồng lai mình bên bên trong cái cái, cái rặng núi mà đường vào là cực kỳ chặt chẽ thì ông có một đám một trò thì ông dạy tụi nó ngoan ngoãn chữ nghĩa ngon lành lắm càng học càng trở nên, thông thái ngoan hiền hơn gia đình nó cảm kích lắm người ở xa cũng đem con tới gửi cơm đùm cháu nắm đem con tới gửi thì người ta hỏi không tiền công cũng nói không tôi dạy miễn phí nếu mà con muốn trả công tôi tôi chỉ xin mỗi người một khúc gỗ tốt thôi gỗ mà không không có sợ nước á, một khúc gỗ thôi các vị gửi con này mấy năm cũng quan trọng chỉ xin một người một khúc gỗ thôi một một một, một khúc gỗ gỗ tốt không có sợ nước thì người ta nghe vậy thì nó cũng phải là cái học phí cao lắm thế là người ta đem tới đem tới cho ông đem tới khi mà ông thấy đủ rồi đó ông tập trung đám học trò lại cùng nhau đóng thành một cái bè thì học trò nó hỏi để làm cái gì thì ông nói rằng đó là để cùng nhau đi vào cái cõi bồng lai nó tìm các bậc chân nhân hiền giả ông trò nó háo hức lắm và ông nói là chiếc bè này dĩ nhiên không có chở được hết các các con cho nên là chỉ một ít được một ít ưu tú à, mới được đi thôi đứa nào nó cũng náo nước nôn nao có mấy đứa thì mặc cảm tự ti e rằng thầy sẽ bỏ mình lại nhưng mà khi đóng cho cái bè đó rồi đó thì ông thầy cũng mới kêu mấy đứa học trò là ông nói phần của thầy thì sẵn sàng ở lại để nhường cho một đứa đi thế thầy các con cứ theo hướng đó các con các con đi không đó là đợt một mà nhiều đứa đứa nào cũng muốn đi hết nó không ngờ là thầy đã nhường cho nó chiến thứ hai cũng vậy chiến hai cũng đóng xong sửa soạn đi thì cũng trong đó một trò cũng có người muốn đi nhưng mà cũng nhường thì tới cái chiến thứ ba đó thì khi thầy trò sắp đi thì trong làng có một cái người con gái à, còn trẻ mang cái bụng bụng bầu tới khóc đó là cô đã trót dại với một người thanh niên trong làng cũng có mang mà bây giờ cũng sợ làng ở dùng người trong thôn họ dùng cái lệ làng rồi bức tử cổ bắt cổ phá thai và có thể giết chết cổ hoặc là là, là, là phạt nặng cổ có thể là đóng rõ thả xong cũng chừng hay cho nên cô ông của nó bây giờ để cứu được cổ là trong đám đàn ông con trai ở trong cái, cái lớp học này có người đứng ra gánh giùm thì học trò không đứa nào nhận hết cuối cùng thì ông thầy không đứa nào nhận ông ra trước làng ông nói ông đã trong một phút gọi là thiếu kiểm soát ông đã ừ, gian díu với cô này giờ ông xin chịu trách nhiệm về cái bụng của cô này thì coi như bao nhiêu cái phỉ nhỏ trong làng đều đổ hết đầu ông cái câu chuyện này nó sâu sâu chỗ này nè lâu nay ông là một vị thầy khả kính cái tôi thích cái câu chuyện này lắm. lâu nay ông là vị thầy khả kính cả làng và những cái vùng xa xôi và coi ông là một bậc hiền thánh rồi thì bao đám học trò à, ông có tâm tay tất cả học trò rồi lòng kính yêu của mọi người lòng tôn trọng thần tượng suy tôn của mọi người nhưng mà hôm nay cái vị nghe kỹ cái này đóng bè để đi vào gặp các các bậc chân nhân hiền giả trong chốn bồng lai nghe là mà thấy mê rồi mà ông chấp nhận ông nhường hết cho mọi người để rồi bản thân ông đó, trong chiến cuối cùng này ông đứng ra ông gánh cái nỗi ô nhục này từ chối chuyến đi vào cái cõi bồng lai đó và khi người làng họ ghé lạnh ông đến mức từ cái tôn trọng trên trời họ đưa ông xuống tới sình rồi gặp mặt ông người ta nhổ tuẹt trước mặt ông ừ, lời ra tiếng vào và cuối cùng những cái mà thổ sản nông sản mà làm ra đó, rá rổ mẫu đan sọt tre bán bán mua rồi rau củ trái cây mà trồng người ta cũng không mua sống không nổi cuối cùng ổng đành phải cùng với cái cô gái mà, có chữa quan đó đó xuống cái bè bỏ đi mà lần này ổng đi đâu ổng đi lần này ổng đi bằng cái tâm trạng của một cái người đã mất hết không còn gì và đúng là lần này ổng đã vào được tới chỗ bồng lai kia ừ, tôi chỉ nhớ câu chuyện ở đại khái như vậy thì ở đây phải nói thế này chúng ta còn thấy mình là cái gì đó ghê gớm đó thì chúng ta cứ quẩn quanh cứ quẩn quanh trong cái cảnh giới của trẻ con thôi ừ, phải nói như vậy chúng ta còn thấy mình là cái gì đó ghê gớm trong khi mình nhớ rằng có Đức Phật đã dùng vô lượng phương tiện để ngài phân tích cho mình thấy chúng ta chỉ là sáu căn sáu thức cộng lại mà thôi sáu căn sáu thức tức là lục căn lục thức cộng lại chúng ta vậy hết chúng ta chỉ là 32 món uế trượt cộng lại thôi chúng ta chỉ là 13 14 25 cộng lại thôi không mà ngài đã nói không biết là bao nhiêu lần chúng ta không nghe chúng ta cứ lắng lén nghĩ là mình cái gì nó quan trọng quan trọng thì tôi giảng tôi nói lại tôi giảng cầu mai thôi cho đến bao giờ mà các vị còn thấy rằng mình là quan trọng thì các vị đừng hòng đi vào được cái trụ xứ của chân nhân hiền giả không thể được bởi vì có con đường vào đó, cái chuyện đầu tiên là mình phải có phương tiện phương tiện đây là cái gì các vị nó ở trong cái chỗ một cõi bồng lai đó mình đến đó mình chỉ có một cách duy nhất thôi đó là một phải một là phải leo leo leo núi vạn trượng hai là phải đi bè mà dầu đi bè hay là leo núi vạn trượng vách đá treo leo thì cái hành trang hành lý phải gọn nhẹ đến mức nào đó không thể dư một gram bởi vì nó sẽ làm cho mình nặng vai mà không thể thiếu một gram vì nó sẽ làm cho chuyến đi bị khó khăn cái vấn đề nằm chỗ đó dư thì nặng vai mà thiếu thì khó khăn cái hành lý nó vừa đủ thôi đi bè mà không? mà khi mà mình còn cái ý niệm tôi là rồi cái này là của tôi không? thì lúc đó mình nặng lắm mà đã nặng rồi làm sao mà leo núi nặng làm sao mà đi bè được không ở đây ai từng đi đi trên sông nước thì biết biết hiểu điều tôi nói nha ai từng leo núi thì hiểu điều tôi nói ai từng hai hiking trekking trên núi hiểu điều tôi nói các vị biết tôi chỉ có một cái ba lô trong đó có một chai nước một trái táo một trái chuối một cục bánh mì với một cái à, áo áo áo ấm mỏng tôi nhét vào trong đó khi nào lạnh thì khoác còn không thì tôi để phong văn thì tôi leo bên thị sĩ nè ở ở à, chung quanh chỗ tôi là núi không mà cái việc biết đi có một chút xíu thôi là cái chai nước nó chỉ có một một lít thôi một khúc bánh mì khoảng chừng mấy trăm gram trái táo cũng khoảng chừng hơn trăm gram khúc bánh mì trái táo trái chuối thì chắc khoảng chừng trăm gram mà tổng cộng lại thì nguyên ba lô tôi thì tôi nghĩ là chắc không có quá ba ký không mà càng đi nó càng nặng quý vị à càng đi nó càng nặng nha cho nên tôi nhắc lại tôi đúng là tôi làm sao tôi đúng là không để mình thiếu cái cần thiết mà không để dư cái không cần thiết không? và cái thứ hai với cái hành trang đó, đó chúng ta phải đi đến được một cái chỗ chỗ chỗ gì ta đi được cái chỗ buông bỏ toàn diện trên đường đi thì phải có một chút cưu mang như là phương tiện tôi nói thiệt chậm nha trên đường đi thì phải cần có một chút cưu mang như là phương tiện nhưng mà cái chỗ đến nó phải là cái chỗ mà ta rũ bỏ toàn bộ những gì trong tay trên vai trong lòng trong tim và trên hết là trong cái óc của mình buông hết trong bài kinh xà dụ ví dụ con rắn ở trong trung bộ phần dạy rất rõ chánh pháp còn phải bỏ hà hú là phi pháp nhiều người không hiểu cái này chánh pháp phải bỏ là sao phải coi tất cả công đức phước báo tu hành thiền định nó là phương tiện chứ còn khi mà mình dừng lại mình thỏa mãn mình tâm đắc với nó là mình đã chết với nó rồi nhớ nha công đức phải là gặp dịp không bỏ không gặp dịp là không bỏ công đức là phải làm gặp dịp không bỏ ác tránh được như có thể thiện phải làm ngay như có thể nhưng mà phải luôn luôn nhớ rằng chỉ cần có một chút tâm đắc trong cái mà mình có được làm được hiểu được không tu được chỉ một chút tâm đắc là chết ngay nó lạ như vậy đó, nó lạ lắm cái đường đi vào cái trụ xứ của chân nhân hiện giả đó nó đặc biệt như vậy đi vào đó, đó là chúng ta phải đi băng qua một cái cây cầu mà được đan bằng những cái sợi tơ nhện chúng ta phải nhớ như vậy con đường đi vào cảnh giới hiện giả chúng ta phải băng qua một cây cầu được đan bằng những cái sợi tơ nhện thiếu nước uống thì khác thiếu thức ăn thì đói mà chúng ta tính làm sao đó mà cái túi hành lý đó nó đủ để chúng ta không đổi không khác không nhưng mà cái trọng lượng của nó đủ để chúng ta đi trên được đi qua được cái cây cầu đó tôi nhớ có một cái câu chuyện rất là thú vị là ở bên tàu ấy ở ờ, Hà Nam ấy, nó có cái cái chùa mà nhiều cổ vật lắm mà cái tất cả của Phật đều để trong một cái kêu cái gì đó. một cái điêu đinh hả những cái kêu đó cái gì về à, đây một cái building mà chung quanh là cái hồ nước mà đặc biệt là bao nhiêu năm nay ở đâu mất chứ đó niệm không có mất mà nếu có mất thì nó cũng chỉ rớt ở ở trong hồ nước chứ nó không đi xa nếu mà có mắt á, bị trộm vô thì nó chỉ rớt cái hồ nước thôi chứ trộm không có đem đi được tại sao vậy thì sau này người ta mới phát hiện ra một cái tức là những cái gì mình nhẹ đó thì cất ở một chỗ khác nhưng mà riêng về cái, cái, cái tôi tạm gọi là cái lầu chuông này đi trên này chuông ở dưới là cái, cái chỗ để trưng bày cổ vật của chùa ông trụ trì các vị đời trụ trì trước họ đã tính rất là thông minh cái cây cầu mà bắt ngang cái hồ nước đó đó Đấy, cái, cái, cái, cái tháp chuông nó là nằm giữa cái hồ nước không thì cái cây cầu mà bắt ngang đó cái cầu đó họ đã tính toán rồi nó không thể chịu quá 200 kg nó không thể chịu quá 200 kg và tất trong đó những cái chuông những cái đỉnh đồng những cái lư nào cũng trên 200 kg mà nếu cộng với cái người khiên nữa thì cái cầu nó chịu không được cho nên muốn đi nghe cái cầu đó là phải đi tay không cho nên bao nhiêu đời nay là, là ăn trộm không cách nào mà lấy được những món đồ trong đó ra hết không mà có người có những thằng trộm nó không biết nó rét thì nó rét cầu cầu phải sạch thôi cầu phải sạch thôi à, cái câu chuyện này chuyện rượu bu nhưng đó tôi, tôi rất là tâm đắc có nghĩa là cái con đường mà dẫn vào cái ngôi nhà giải thoát chúng ta phải đi trên đó với một cái trọng lượng nhẹ thôi nhẹ thôi tôi gọi đó là cái cầu bằng tơ nhện đấy. à, gọi cái cầu bằng tơ nhện lão trang lão tử và trang tử có một cái ý tưởng rất là hay xã hội có loạn là cũng bởi vì lòng người rắc rối vì lòng người rắc rối nên xã hội có loạn mà vì loạn mới có pháp luật mà càng có pháp luật thì lòng người càng thêm loạn cho nên hôm nay mà chúng ta giữ giới là bởi vì chúng ta nhớ chúng ta giữ giới là bởi vì chúng ta có quá nhiều cái phiền não chúng ta giữ giới là chúng ta hạn chế cái bung sung cái phát tác của phiền não chứ chứ không có cái gì đáng để chúng ta kiêu ngạo tự hào hết chúng ta bị bệnh cho nên trong túi áo mình mới có thuốc chúng ta bị bệnh nên trong phòng của mình trong nhà mình mới có thuốc chứ nếu chúng ta khỏe đó thì chúng ta đâu cần thuốc trong một đất nước có vấn đề thì mới, nó mới có quá nhiều luật không một đất nước đơn giản như những xã hội nguyên thủy đó, thì người ta mới cần luật nhiều bởi vì đời sống là nó, nó hồn nhiên lắm không nhưng mà một đất một, một cái thế giới một xã hội mà có quá nhiều lực là bởi vì nó có quá nhiều vấn đề nha thì ở đây cũng vậy về mặt giới lực chúng ta giữ được là hay nhưng mà chúng ta cũng không có nên lấy đó là cái điều mà mà gọi là tâm đắc để rồi gọi là khen mình chê người đó là giới rồi bố thí cũng vậy ngồi thiền cũng vậy phục vụ học hỏi giáo lý cũng vậy tất cả các công đức nó đều là những viên thuốc chữa bệnh thôi nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện nó mà với một cái nhận thức á đây là thuốc chữa bệnh thì cái người chúng ta nhẹ hiệu à cái cầu nào chúng ta cũng đi được sợi tơ nhện nào chúng ta cũng có thể dẫn lên đó để mà bước hết nhưng mà khi mà chúng ta tu tạo công đức mà bằng cái sự tầm đắc bằng cái sự gọi là hài lòng với bản thân mình thấy rằng mình có ý niệm rằng tôi là cái này là của tôi tôi là người thế này tôi là người thế kia thì bất khi bắt đầu có ý niệm đó thì cái trọng lượng chúng ta nó tăng lên mà khi trọng lượng nó tăng lên đó, thì chúng ta không thể bước lên được cái cái cầu dẫn qua bên kia cái bờ giải thoát được dầu đó là cái bè hay là cái cầu bằng tơ nhện đã nó qua sông hay là leo núi không đường về giải thoát thì là phải là mình phải nói đó là con đường leo núi hoặc là con đường qua sông mà qua sông hay leo núi nó điều kiện cái trọng lượng dư thừa không cho nên um, hôm nay trong bài giảng sáng nay tôi nhắc nhấn mạnh một điều học cái gì thì cũng phải tự xem có cái học này có thể đưa vào ứng dụng trong hành trì được hay không chẳng phải để ngồi lý luận suông thứ hai cái con đường hành trì đó nó có dẫn đến cái sự buông bỏ hay không mà buông bỏ cái gì thì nãy tôi nói nó buông bỏ sở hữu và buông bỏ hiện hữu bị bỏ sẽ buông bỏ sở hữu có nghĩa là bớt đi cái nhu cầu à, hưởng thụ cái ý niệm gọi là chủ nhân còn cái khó nhất đó là cái ý niệm hiện hữu người không có ba la mật không có túc duyên giải thoát thì không có thấy được cái này không thấy được rằng trước khi thành thánh nhân chúng ta hoàn toàn có thể à, thành tựu được một quả chứng tuy nó là phàm trí không nhưng mà vẫn có thể gọi đó là quả chứng đó là cái khả năng gọi là coi nhẹ cái hình hài này coi nhẹ cái sinh mạng này coi nhẹ đây không có phải là mình uh, tự sát hay là mình ờ, tự quỷ hay là tự hành hạ không phải mà coi nhẹ đây có nghĩa là nó có chuyện gì thì mình cũng có thể thanh thản mình đi thì tôi cho rằng đó là một cái quả chứng mà phàm phu ừ, có thể thành tựu với điều kiện là phải được nỗ lực ngay từ bây giờ một năm hai năm năm năm mười năm phải làm cho bằng được và nếu trong râm này là có ai đó là người hữu duyên thì tôi mong rằng trong room này có thể là 100 người đang nghe chẳng hạn thì tôi chỉ cần mong có năm bảy người làm đúng được cái này nha kể từ bây giờ tôi tôi, tôi chỉ ví dụ một chuyện thôi đó là mình ngồi với đề một hơi thở nha dạ, tôi tập cái một hơi thở để mà thấy được rằng ờ, đời sống của một người nó chỉ là nhiều lần thở vào nhiều lần thở ra gọi là tu tập đề mục uh, thể trượt gọi là tu tập đề mục hài cốt tử thi xương trắng ha. ngay từ bây giờ buổi đầu có thể là các vị nghĩ đó là tự kiến ám thị các vị nghĩ sao cũng được nhưng mà phải phải ngồi là đọc giống con nít vậy đó tôi chỉ gọi là một bộ xương hình hài này chỉ là một bộ xương hình hài này chỉ là một cái xác chưa có chôn hình hài này chỉ là một cái xác còn ấm cứ thử như vậy nha một ngày hai ngày cứ liên tục cứ ngồi ngồi hoặc là nằm một cái suy niệm như vậy đây chỉ là một bộ xương mà thịt nó chưa có rã hết đây chỉ là một cái xác còn ấm chưa có chôn cứ liên tục tâm niệm như vậy đó không? thì một tháng hai tháng một năm hai năm tôi tuyệt đối tin tưởng rằng tôi tuyệt đối tin tưởng rằng là quý vị sẽ có được một cái đời sống nội tâm uh, cực kỳ nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng nó sẽ kéo theo cái an lạc nha yeah. Dạ. đó là nói về xác còn nói về phần hồn á, Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo nếu mà các ngươi muốn đi tìm một cái gì đó vĩnh cửu ở trong đất nước lửa gió tuy nó ngu sững nhưng ít ra nó cũng còn thông minh hơn là đi tìm sự vĩnh cửu trong cái nội tâm này bởi vì cái sự vô thường của của của đất nước lửa gió dòng gì cũng còn chậm còn cái vô thường của cái tâm này chớp nhoáng thiện ác buồn vui buồn vui thiện ác thiện ác buồn vui một ngày như vậy nó thay đổi không biết là bao nhiêu lần nó trên cả tốc độ chóng mặt nữa cái gì nhanh kêu là tốc độ chóng mặt mà cái này nó trên cả tốc độ chóng mặt nó nhanh đến mức mình là mình không có lường được nha ừ. thì như vậy là phải liên tục à, ghi nhận cái đó, đó để có thể buông bỏ được còn tất cả ba cái lý thuyết gì của thầy bà gì tôi không có ý kiến nha tôi không ý kiến nhưng mà theo trong thân định đạo đó thì phải thường xuyên à, suy niệm hành giả một ngày nó phải có bốn cái đề mục thường xuyên suy niệm một là niệm phật Đúng. hai là niệm từ tâm ba đó là quán bất tịnh và bốn là niệm sự chết nha bốn cái đề mục này gọi là a rất các cam bất thana gọi là bốn đề mục hộ thân à, thì cái đề mục ở trong đó là tôi, tôi đặc biệt là đề mục tôi tâm đắc với đề mục niệm chết thì niệm chết thì nó có hai trường hợp một là niệm chết trừu tượng hai là niệm chết cụ thể định chất trụ tự có nghĩa là mình cứ suy niệm bằng cái đầu mình thôi không mình mình suy niệm rằng mình trước sau cũng chết mình chỉ là một này, trong thanh tịnh đạo nói nha mình chỉ là một con suối mùa hạ trời cạn khô mình đang mình giống như một cái người mình giống như một ngọn đèn leo lét mình giống như một người lính mà đang sống một lính bị trọng thương mà đang sống với những giọt máu sau cùng nó cứ nhỏ giọt nhỏ giọt đến một hồi cạn máu thì mình chết mà đúng như vậy không hôm nay trong đêm này quý vị có thể 50 tuổi 60 tuổi thì coi như các vị đã bị trọng thương rồi đó bây giờ mình đang sống bằng những giọt máu cuối cùng hoặc là các vị có quan sát cái à, cái chai nước biển ở bệnh viện ấy. nó nhiễu từng giọt từng giọt tôi không có kiên nhẫn tôi sợ nhìn cái gì mà chậm lắm nhưng mà trong thời gian là làm bệnh viện tôi mới nhận ra một điều nó chậm mà nó đều thì tốc độ nó cũng đáng kể lắm không cái đó quan trọng nha tôi đang nhắc lại nó chậm mà nó đều thì tốc độ nó cũng đáng kể lắm không ví dụ như bây giờ các vị cái nhìn cái đồng hồ các vị nhìn cái cái cái cái cái cái kim kim kim kim kim gió đó thì dễ là nó đi chạch chạch chạch chạch chạch nhưng mà các vị nhìn cái kim phút là mình thấy là nó nó, nó, nó, nó chậm cỡ nào còn cái kim giờ là đừng có hồng mình nhìn nó chậm lắm nhưng mà đừng giả sử mình đừng có nhìn ha mà mình để nó đi từ 12 từ ờ, từ 6 giờ sáng cho tới 6 chiều nó đi qua mình không có hay nó đặc biệt như vậy đây là bài học mà các vị phải xâm lên người không một bài học nghe qua nó rất là kỳ không tức là không ai đủ kiên nhẫn để mà nhìn cái cái kim giờ trên cái đồng hồ hết nhưng mà chỉ cần mình làm lơ nó đó, thì 6 giờ sáng qua 6 giờ chiều nó nhanh đến mức mà hoang tưởng nhanh lắm nhanh lắm cái việc tôi không biết ở Việt Nam thì ở bên bên Âu Mỹ tôi sống bên Mỹ tôi sống bên châu Âu là mọi thứ trong xã hội đều dựa đều lấy cái ngày cuối tuần là móc ví dụ như là à, à, cuối tuần này đó là thôi nôi của ai rồi đề tháng của ai rồi cuối tuần sau là đám cưới đám ma cúng dỗ của ai rồi cuối tuần sau đó là tân gia của ai kiểu như vậy người người Âu Mỹ thì luôn luôn họ lấy cái cuối tuần là móc à, hoặc là có nhiều chuyện mình ở ngay cả bên thị sĩ này tôi phải cuối tuần tôi mới về gặp phật tử giúp ví dụ như vậy thì cứ lấy cái cuối tuần làm làm làm móc thời gian đó, thì các vị thấy thời gian nó qua nhanh kinh khủng lắm kinh khủng những đất nước mà người ta không có biết quý thời gian thì đất nước đó phát triển được ví dụ như Việt Nam một đàn một lực lượng thanh niên đàn ông khỏe mạnh hùng hậu mà đem đốt thời gian một cảnh là khi một ly cà phê ngồi 4 tiếng đọc cho xong rồi báo rồi tán gẫu nó dốc không rồi đi làm gì đó chút đỉnh là buổi chiều rồi về nhậu cho tới khuya ói bữa tùm lum lê lết vậy đó ờ, họ không biết quý thời gian chứ một cái dân tộc mà sống biết quý thời gian họ làm được rất là nhiều việc nha tôi nhắc lại mình không có đủ kiên nhẫn để mình nhìn cái, kim giờ trong đồng hồ nhưng mà cứ làm lơ nó đi thì một ngày nó qua nhanh lắm quý vị nhanh lắm à, đây cũng vậy cứ mỗi ngày cứ mỗi ngày có tâm niệm điều đặn tâm niệm điều đặn à, như là có thể À, đây chỉ là một bộ xương chưa đã hết thịt đây chỉ là một cái xác chưa có trâu, nó chỉ còn ấm thôi à, cứ luôn luôn tâm niệm thì một ngày hai ngày như vậy thì chắc chắn sẽ có một lúc các vị à, thành tựu được những cái điều mà tôi nói đó là à, đối diện với cái chết là thanh thản hơn và tôi nói một lần nữa nha đó là các vị có học đạo cách mấy à, có có giỏi giáo lý cách mấy có đi chùa có làm phước cách mấy nhưng mà đứng trước cái chết mà quý vị còn hoảng loạn thì tôi cho rằng là chưa đúng đối với tôi vậy là tôi chưa đúng cái chuyện đắt được cái gì không tôi không có dám bàn nha vì cái chuyện đắt ghê gớm quá à, đặt là ghê gớm quá sẵn đây tôi nói luôn một chuyện trong chú giải thì nói là, là cái giáo pháp này là tồn tại 5.000 năm nhưng mà trong chính tạng á, thì nói là cái giáo pháp của Đức Phật chỉ tồn tại có 500 năm thôi tức là kể từ khi mà đức thế tôn niết bàn trở đi 500 năm không phan đó thì là, là, là, là mất chính đức phật ngài kể như chính ngài trong trong kinh ngày kể mà đây nhiều bà con cũng đã đọc về kinh đó không ngài chỉ xác nhận cái giáo pháp của ngài nó chỉ tồn tại có 500 năm thôi ngài kêu là sự tồn tại có diệu pháp cái 500 năm sau đó nhận có kể nữa à, và tại sao vậy là bởi vì ờ, những cái điều mà nãy giờ tôi nói đó đối với người hữu duyên đó họ chỉ nghe được một chút là họ bỏ vô gốc cây họ ngồi là còn mình bây giờ nói cách gì đi nữa à, cả người nói lẫn người nghe nói gì thì nói nghe gì thì nghe nhưng mà chỉ cần mà xong cái buổi giảng đóng rung một phát là mình quay trở lại đời sống bày hay bê bối bề bộ bụi bặm của mình là liền nha à, trong khi đó cứ nhớ cái này quan trọng nè tôi sẽ làm sao để không còn sợ chết tôi sẽ làm sao để không còn chết khi mà bà con coi thường được cái chết thì bao nhiêu cái thị phi đó tôi xin thề đọc nó thành rác hết nha khi mà mình có cái gan mà nhìn cái chết nó đến thì thị phi nó là rác mà khi mà mình coi nhẹ được thị phi đó, thì bao nhiêu cái khoái cảm gì trong đời sống là chỉ là rác tin tôi đi ngay từ bây giờ bà con phải làm nha ngay từ bây giờ nha tôi nhắc lại bao nhiêu cái lý thuyết bao nhiêu kỹ thuật bao nhiêu hướng dẫn cao siêu tôi không có ý kiến mỗi cha một ý nha nhưng mà ngay bây giờ bà con phải tự hỏi mình cái pháp môn này có thể giúp cho tôi bỏ được hai cái dính mắc hay không một là dính mắt trong hiện hữu hai là dính mắt trong cái là hưởng thụ bớt hưởng thụ là mà nếu chặt kể cho đủ là bớt, giảm được à, cái ba cái ý niệm à, thích hiện hữu thích hưởng thụ và thích sở hữu phải không thì chính ba cái này mà nó bớt được thì bà con mới khác mới, mới nghĩ đến chuyện chiến thắng nhưng mà chuyện trước mắt là, là cái hiện hữu Dầu khổ như điên nhưng ai cũng tham sống sợ chết nha đây là cái chuyện phải nhớ Dầu khổ như điên giật gấu vá vai nhưng mà ai cũng tham sống sợ chết bây giờ phải làm sao mà trước cái chết mình có thể thanh thản được tôi biết đề tài sáng nay rất là khô nhưng mà đặc biệt tôi lưu ý đến những bà con hữu duyên chia sẻ cái quan điểm này và tôi nói lần nữa bây giờ bà con ok nhưng mà cái mầm bệnh mình không biết trong người bị cái gì lâu lắm rồi các vị có đi khám bệnh định kỳ không các vị có chắc với tôi các vị không có bị ung thư không? các vị có chắc với tôi các vị không bị sẵn thận không các vị có chắc là đường của các vị cholesterol các vị ok tim mạch tăng xong huyết áp cái việc ok không áp mới hứa nha mà từ lúc mà bác sĩ họ phán là đã bất trị rồi đó thì quý vị cuốn quýt lên mà lúc đó muộn màng rồi lúc đó không có thầy bà nào giúp được mình hết không có thầy bà nào giúp hết ba cái vụ mà tụng niệm gì bây giờ mình còn sung lắm tôi tôi thấy bà con còn sung lắm ờ, mặc đồng phục rồi ờ, Ừ, chân bông bưng hoa đội đèn rồi đi chùa kiểu mà nhí nhảnh chảnh chẹ đi kiểu kiểu là ngựa đó à, mình còn sung lắm nhưng mà tới cái hồi mà nó mà biết phút cuối rồi nó điên lên không mình nhìn cái gia tài 80 tỷ mình đi rồi thằng chồng còn ngon quá rồi thế nào cũng sẽ rước cái con khác về rồi con của mình nó sẽ làm sao hoặc là bây giờ mình đi rồi, rồi con vợ mình nó, nó ở lại nó rước cái thằng khác vậy có tiền mà Đấy. rồi bao nhiêu cái mà bỏ ra mấy chục năm ờ, mình tưởng mình tưởng mình còn hoài ờ, nhưng mà chỉ cần có sĩ phát một phát thôi một phát mà không cần có sĩ phát bác sĩ chỉ nghi thôi bác sĩ chỉ cái mặt bác sĩ hơi nghi một chút thay giọng cười đã quá đằng này lúc ông, ông cầm cái cái, cái cái cái cái kết quả xét nghiệm mà mặt ông hơi hơi trùng xuống rồi nói nhỏ gì với người nhà các mình là coi như mình đã vãi ra quần rồi nha cho nên sáng nay tôi tặng các bạn một món quà triệu đô triệu đô đó nha đó là ngay từ bây giờ hãy nhớ học cái gì thì phải coi cái học này có đem vào ứng dụng hành trì được hay không và hành trì cái gì coi cái hành trì đó có dẫn đến một cái, cái, cái, cái, cái khả năng buông bỏ hay không buông bỏ cái gì buông bỏ trong hai ý niệm hiện hữu và sở hữu ừ, tu đó là tu đúng không tu làm sao mà thấy rằng cái này tôi nói thì chậm cái này phải ghi nha tu và học như thế nào để thấy rằng ác pháp dứt khoát phải tránh thiện pháp dứt khoát phải làm nhưng nó chỉ thuần túy là phương tiện nhớ nha ác pháp dứt khoát phải tránh thiện pháp dứt khoát phải làm nhưng nó trước sau chỉ là phương tiện phải buông luôn ngay ở trong cái thiện buông là buông những người họ tưởng buông là không không có làm thiện sai vẫn phải làm bắt buộc phải làm sống chết gì cũng phải làm nhưng mà bằng một cái ý niệm nhận thức rằng nó chỉ là phương tiện thôi mà tại sao tôi nhấn mạnh cái này bởi vì mình buông hết mà mình còn giữ được một cái gì đó thì mình chưa có khả năng chết trong quý vị tin tôi đi tin tôi đi còn có một chút xíu nấm níu là không cách chi mà chết nổi đâu nha tất cả phải buông hết như có thể và 50 trở đi thì kể phải nói là cái cơ thể của mình nó tha hồ nó tính sổ nó kiếm chuyện tính sổ nghĩa là đó giờ mình nợ nặng bao nhiêu với nó đó không là bây giờ nó môi nó tính hết mà cộng với cái lãi hoang tưởng tôi cho biết không có nhà băng nào mà tính lãi giả man như là cơ thể của mình tức là bao nhiêu năm qua mình phung phí sức khỏe mình nó lạm dụng nó như thế nào hết bây giờ nó tính cả lãi lẫn lời mà là cái lời cái phần là cái lãi ở đây là nó tính coi như 80 phần trăm cho các vị biết sau tuổi 50 phải không còn trong trong mình thế nào cũng có những người đang ok họ cười thầm nó tại sao ông bi quan quá vậy thì tôi xin nói rằng là đa phần tôi đang nói đến số đông thôi nhưng mà còn những vị mà thấy mình đang ok đó thì tôi xin báo trước một chuyện đó là sáng nay ok mà trưa nay chiều nay tôi không có hứa nha chứ đừng có thấy mình mới đi khám định kỳ xong mình về mình ngon lành cái đó tôi không có hứa tại vì khó nói lắm không ừ. ừ. cho nên nếu mà tu cho đúng là phải tu như thế nào mà để mà có thể đối diện với cái chết một cách thanh thản đó là cái tiêu chí chứ còn cái hỏi sư ơi tu sao cho đúng tôi mệt quá bây giờ hỏi mình tu có cần học không sư cần chứ muốn nấu một nồi canh còn phải biết cái rau củ quả mà mình luyện vô đó nói gì là tu là cái gọi là trù tượng mà không à, phải học chứ nhưng mà sẵn tôi nói luôn phải học lý thuyết để lấy cái đó làm phương tiện hành trì nhưng tới lúc mình đã hành trì rồi tự động mình quên sạch rồi tự động mình không có còn 13 14 25 nữa tự động nó đi vào khung nha nhưng mà trên lý thuyết phải học học rồi buông nó tốt hơn là không học gì hết hôm nay nó có ờ, rất là nhiều cái truyền thống chủ trương rằng cư sĩ không nên học mà đặc biệt là học di ba cái giáo lý a tỷ đàm gì đó nhức đầu có vị còn bài xích nói rằng cái đó không phải lời phật tùm lum rất là mệt mỏi nhưng mà họ quên một chuyện đó là ai là người có thẩm quyền à, để đưa cái đó vào trong tâm tạng trong khi nam nam tông là vô địch về bảo thủ không ai có thẩm quyền mà đưa nó vào và nó nó phải có cái lý do gì nó tồn tại hai ba ngàn năm nay thứ nữa là khi mình muốn bài xích cái gì thì mình phải coi trong đó nói cái gì nha chứ không thể nào mình bài xích khi bản thân mình không biết trong đó nói cái gì biết mơ hồ lan man là bài xích thì tôi e là không nên mà đặc biệt đối với Phật pháp nha nhớ nó cẩn thận phải học phải học nhưng mà có một điều phải nhớ kỹ thế này nó có thường nó Phật tử mình có hai cái nhóm cực đoan nhóm một cho rằng cái giống gì cũng phải học hết mà họ không có thời giờ để hành trì đây là tôi cho là cực đoan một cái nhóm thứ hai cho rằng là tu không cần học gì hết cứ giữ cái tâm cho nó thành thản buông hết nghe thì sướng thiệt đó nhưng mà biết cái gì mà buông nó khổ như vậy cái tâm mình đó là tâm viên ý mã mà tâm viên nó là giống như con khỉ con dựa nghĩa là hãy nó chụp được là chụp ý mã là, là nó giống như ngựa vậy nó chạy rồi nó chạy mà mình không học giáo lý được thì mình nói mà cái chuyện mà mình không học mình làm sao mà mình biết hoài nghi là cái gì dục ái là gì à, hôn trầm là cái gì à, phóng vật là cái gì mình không biết thì không học cái đó thì, thì là, là, là, là, là, là, là quán tâm là quán cái gì cứ học xong rồi bỏ bỏ ra là gì bỏ ra là mình không còn nhớ nó như cái kiểu mà từ chương của con nít nữa mà tự động trên cái nền tảng của cái biết á. À, trên nền tảng của cái biết á, mình mới đi đúng chứ không phải là mình cổng cái biết nó lên vai nhớ nha tôi ví dụ như các vị đã học xong 12 năm à, đầu đời từ lớp 1 tới tú tài có nhiều thứ kiến thức bây giờ các vị không có xài tới nữa nhưng không phải nó vô ích đâu quý vị dầu đó là toán lý hóa văn sử địa có nhiều thứ mình bây giờ đã lâu lắm mình quên mất rồi sau khi mình xong cái lớp 12 là mình vô đại học là mình có rất là nhiều thứ mình quên sạch nhưng đừng có nói là nó vô ích nó là cái nền mà mình biết nó là cái nền thí dụ như bây giờ nói nói về sử đi mình không nhớ là trần quốc toản là sinh năm mấy mình không nhớ cái hội nghị bình thang diên hồng là năm mấy mình không nhớ đó là là là vua trần đánh trần những tôn đánh chiêm thành là năm mấy mình không cần nhớ nhưng mà cứ học xong đủ điểm để thi không tốt nghiệp nhưng mà đừng có cho rằng mình quên cái thằng quên nó giống như cái thằng chưa từng học sai sai cái thằng mà nhỏ lớn nó chăn trâu nó không biết chữ nó khác còn cái thằng nó đã học rồi nó học về đinh lê lý trần rồi bây giờ nó quên thì hai cái thằng này tôi xin thề đọc là khác nhau một cái thằng mà nó học về đại số về lượng giá mấy cái thằng nó có học rồi nó quên sạch và cái phương trình cái căn gì đó nó quên sạch nhưng tôi xin bảo đảm rằng cái thằng nó học mà nó quên á cái đầu nó khác cái thằng mà nó chưa từng học mà sao cái chuyện này không hiểu mà cứ tối ngày bị người ta hốt cho mấy cái thang mà tu không cần học là sao khác nhau xa có những người phật tử quen với tôi họ là dược sĩ nghe họ nói với tôi thế này sư ơi học 100 xài có hai chục phần trăm mà sư ơi tám chục kia coi như hiếm có dịp đụng tới lắm cái tôi nhớ tôi hỏi tôi hỏi đùa tôi hỏi ủa nếu vậy sao hồi xưa mà học hai chục được không nó học tôi hỏi thằng dễ học hai chục thì ai mà đưa chương trình ngu vậy dạy trăm về xài cái hai chục rồi vậy bỏ tám chục kia được họ nó không cái tám chục đó đó nó làm nền cho cái hai chục này cứng cáp mà đồng thời nó làm nền cho cái đầu của thằng dược sĩ tốt hơn mặc dù nó quên quên rồi nó quên nó có xài nhưng mà đó nó quên nhưng mà tám chục nó, nó làm cái cái cái cái cái basic đó là cái background nó làm cái nền cho các dược sĩ mặc dù nó quên rồi cái cái thằng nó học rồi nó quên nó khác cái thằng chưa từng học cái này nó tới nó lui hoài cái bị phải xâm nếu ai đó tin lời tôi thì phải xâm cái này là học rồi mà quên hoàn toàn khác với chưa từng biết qua đây là bài học rất là elementary rất là tiểu học rất là sơ đẳng à, cho nên đừng có vì một cái lời rủa ai đó cho rằng tu là không học giáo pháp đặc biệt là né a tỳ đàm đúng đúng không có học có nó khác cứ học rồi liền qua một bên vậy đó mà nó khác à, mà cứ nói hoài mà cứ, cứ, cứ, cứ, mà trong room là tôi nghĩ ai tú tài chứ không phải là, là, là dốt đâu không bây giờ các vị học mới lớp 5 các vị cũng phải hiểu cái điều tôi nói nữa từ lớp 1 tới lớp 5 mình học bao nhiêu chuyện mà mình đi vào đời mình xài cái gì trong đời mình đa số phần lớn vào đời này chỉ có còn là cái cộng trừ nhân chia không mà chứ còn ba cái là số âm số dương ba cái mà bảy cái hàng bản thức mình, mình đâu có còn xài nữa phải không đa phần đời sống mình chỉ có cũng được nhân chia nhưng mà cái thằng mà nó học hết trung học á cái đầu nó khác tên tôi đi nó khác tôi học 400 món ăn mà tôi thường thường tôi chỉ nấu trong xã tôi sáu bảy món thôi như vậy tôi với cái bà ừ, nhà quê kia giống nhau sao tôi học 400 mà tôi giờ tôi chỉ còn giữ được có sáu món cho thôi đừng có nói vậy chứ sai tôi học 400 món tôi biết nấu 400 món thì ít ra cái đầu của tôi nhận thức của tôi về sáu món này nè nó khác với cái người chỉ biết đúng sáu món tôi xin bảo đảm cái đó bảo đảm một ngàn phần trăm cái gì đó cái người họ chỉ biết có sáu món cái não trạng của họ về vấn đề mà nấu nước ẩm thực nó không giống như cái người đã học 400 món mà quên sạch à, thấy vậy nó có cái nền mà cái nền nó rất là vô hình vô tướng Đấy, nhưng mà nó là cái nền đó quý vị nha và chúng ta phải biết thế này cứ mỗi một cái biết cứ mỗi một kiến thức mà nó có được trong đầu trong đầu mình đó, thì nó lặng lẽ nó liền một cái ngu ra lạ lắm cứ có thêm một cái biết là nó liền một cái ngu ra mà mình biết là cái ngu gì nhưng mà ví dụ như các vị biết là các vị biết là cái cây cỏ mực nó chữa được cái bệnh xuất huyết nào ấy. thí dụ như vậy khi mình biết được chuyện đó, đó là mình bỏ một cái ngu ra hồi xưa mình không biết cái cỏ mực để làm cái gì à, bây giờ mình biết rồi ừ. Vẫn còn ví dụ như mình biết rằng trong các cái phương cách tốt nhất để chữa sở thận thì mỗi chỗ kia nói tùm lum hết nhưng mà mình chỉ nhớ cách căn bản thôi à, là uống nhiều nước tránh cái là là là, là, là thịt động vật mấy cái mà animal protein à, tránh những cái mà nó có cái, cái oxalate cao à, những thứ ra cả một cái chất oxalate cao thì mình nhớ chừng chừng như vậy dạ. còn ngoài ra là, là mình không cần nhớ chi tiết chỉ nhớ chừng chừng uống nước nhiều tránh cái thực phẩm có, có ốc salad rồi tránh những cái mà animal ờ, protein à, là nhớ chừng đó thôi chứ còn chuyện ngày xưa có bị ghi có bao nhiêu thức ăn ốc salad nhiều có rồi trong cái animal protein nó gồm có gì hồi xưa mình học chi tiết bây giờ quên sạch nhưng mà nó là cái nền cho cái người tránh cái bệnh sản thạnh sỏi thạnh nha giáo lý phải học cho nên tôi nhắc lại học cái gì cũng phải coi cái học này có thể đưa vào ứng dụng hành trì được hay không thứ hai cái hành trì đó có dẫn đến cái cứu cánh buông bỏ hay không à, và nãy tôi có cho bà con nghe bài kinh thuốc sổ à, thì nghe đức phật ngài dạy rằng ở đâu có chánh kiến thì ở đó có tài kiến bị sổ ra và trong kinh trung bộ đức phật ngài có dùng hình ảnh rất là đẹp đó là ngài nói cái pháp tu giống như cái nêm vậy đó cái nêm phải mọc mình muốn lấy một cái vật ở trong cái màn mộng nó ra thì mình dùng cái đêm mình gõ vào trong đó để nó dăng cái kia ra cái khổ quá đây phụ nữ không có làm mộc cũng biết còn dân bà con hải ngoại lâu không biết biết cái đó Tức là cái cây nêm cái nêm của thợ mộc đó, nó có cái khi mình cần đóng cái gì ra đó mình lấy cần lấy cái gì ra đó thì mình cái việc mình lấy cái nêm cái mình chọc cái đó thì nó dăng cái kia ra ừ. thì tu hành tức là mình sử dụng một cách thành thạo mấy cái cây nêm mấy cái cây nêm đó, đó thế gian sự nghiệp thế gian là gì là quân tập là tích lũy là chắc đóng tôi chốt lại bài giảng hôm nay nha sự nghiệp của thế gian là gì là quân tập là tích lũy là chắc đóng còn ở trong Phật pháp tất cả công đức kiến thức trí tuệ thiền định hạnh lành nói chung chúng ta chỉ dùng nó như những phương tiện chứ nó không phải là cứu cánh cái cứu cánh cao nhất của đạo Phật là không còn gì để nắm và cũng không còn có cái ý muốn để nắm không có ý muốn để nắm và cũng không có gì để nắm đó là cánh cao nhất đạo Phật đó là sự nghiệp lớn nhất của đạo Phật là gì là không còn sự nghiệp gì hết nha sự nghiệp lớn nhất của đạo Phật là không còn gì để gọi là sự nghiệp à sự nghiệp lớn nhất của đạo Phật còn ở thế gian đó là sự nghiệp phải là cái gì đó mình có thể thấy nghe sờ ngửi chạm suy tư tưởng tượng không còn đạo Phật thì ờ, sẽ có một ngày chúng ta thấy rằng mình không còn không có trên đời không có gì để đáng gọi là sự nghiệp và bản thân mình cũng không muốn sở hữu thành tựu một cái sự nghiệp nào hết cũng như có một lần tôi nói cái vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu đây là những cái câu mà tôi cho rằng bà con bắt buộc phải nhớ phải nhớ tôi mã trời nha tôi nghĩ trước 15 phút chúc bà con một ngày vui và hẹn lại lần sau yeah. Dạ. dạ à, chúng con xin thành thính à, cảm ơn sư à, chúc sư nhiều sức sư. Dạ, dạ. dạ à, à, bài pháp thoại hôm nay của sư tuy là ngắn nhưng mà rất là nhiều à, nội dung và xúc tích ha quý vị à, à, anh Kiên anh có một cái câu hỏi à, email nhân vừa nhận được à, hỏi anh Nhân và anh Kiên à, em nghe nói hai anh có một cái lớp học gì cuối tuần à, anh anh kiên trả lời ha <laughs> lớp học với trung đó hả dạ um, thì uh, cái em này hỏi à, tại vì không biết tại sao em biết được à, tại vì cái lớp học này thầy nhân với anh kiên có học với sư à, ở bên châu âu vào mỗi chủ nhật thì hai anh em học như vậy thì à, à, khi mà sư giảng trực tiếp đó quý vị trong kinh điển không à có những cái từ đó rất là khó khó hiểu à, rồi sư cũng có dặn à, nhân là học thầy không thầy học bạn thì à, à, tình cờ nhân được một à, một nhóm à, em bạn và các à, anh chị cô chú đi trước á, à, kêu nhân và cho nhân à, học học trước học thử uh, về cái chia sẻ về những cái bài pháp thoại của sư và cái cách hiểu hiểu um, lời văn của sư nói trong cái bài pháp thoại thì nhân học một thời gian thì nhân nghe pháp thoại của sư nhân hiểu và nhân thấy rất là hay thì nhân có rủ anh Kiên vào thì anh Kiên có tham dự cái lớp thứ bảy và chủ nhật mỗi buổi sáng thứ bảy và chủ nhật với nhân học à, à, căn bản A Tỳ Đàm thì theo cái à, chương trình và giáo lý tất cả các thứ là cũng là của từ sư ra à, thì à, nhân có học vậy thì à, đã các bạn đã biết rồi các cô chú các anh chị có biết rồi thì à, nếu mà hữu duyên thì nhân với anh kiên cũng mời quý vị vào tham dự cái zoom mà anh kiên với nhân có mở vào mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật nếu mà quý vị muốn tham gia đó thì quý vị um, cho nhân biết hay anh kiên biết qua email của nhân và anh kiên trong uh, kalama channel ha quý vị uh, à, quý vị cứ à, sư nói đó phải học giáo lý nhưng mà có những lúc mà học thầy không thầy học bạn thì nhân có những người bạn rất là rất là sáng rất là giỏi à, à, chia sẻ cho mình thì à, quý vị muốn hiểu một 13 14 1 13 25 rồi à, tứ chánh cần nó nằm ở đâu trên bản niêu chi pháp rồi nhìn cảm thọ rồi gì ở đâu và ngồi thiền mình mình mình phân tích được cái gì trong sắc danh sách à, những cái thứ đó thì mình cần phải học mình học mình cái mình cầm cái bản đồ như sư nói mình học thì mình có cái bản đồ để mình đi thì à, nếu mà hữu duyên thì quý vị cứ à, cứ vào học với nhân và anh kiên trong lớp hiện tại thì 20 người 20 người rồi đó um, nhân thì cũng welcome uh, chào mừng tất cả các hội các anh em ở trong um, uh, trong úc châu cũng như ở mọi nước không sao hết dạ thì cái room của mình cũng chứa rất nhiều cái đó là phần thứ nhất à nhân trả lời luôn dùm anh Kiên <laughs> cảm ơn anh Kiên à, <laughs> à, quý vị biết không à, có anh Kiên hỗ trợ trong cái kỹ thuật cái IT trong cái bài học